Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vietech88 Mình là Phương Anh và mình đã quay trở lại đây à, Sau khi có làm video review về từng máy Dell XPS 9370 và 9570 Thì có một vài bạn có inbox là nhờ mình tư vấn xem là Với tầm tiền và nhu cầu như thế này Thì nên mua máy nào hợp lý hơn 13 inch có quá nhỏ không? Hay là 15 inch có quá to không? Hiệu năng của hai máy này thì máy nào làm việc ổn định hơn? Nhân tiện có hai máy đeo 13 và đeo 15 ở đây. À, mình đã dùng hai chiếc máy này được gần một tháng rồi và ngay bây giờ thì mình sẽ làm video tư vấn cho các bạn là giữa hai máy này các bạn sẽ chọn máy nào nhé. Hãy xem hết video này cùng mình nhé. Đầu tiên, sự khác biệt chính là cấu hình. Nếu như bạn cần một chiếc máy làm việc multimedia, code IT lập trình chuyên nghiệp thì chắc chắn rồi. XPS 9570 với chip H, cụ thể là Core i7 8750H 6 x 12 luồng, xung nhịp 2,2 đến 4,1 GHz. Kèm theo đó là card rời GTX 1050 Ti Mark-Q 4GB RAM là sự lựa chọn hoàn hảo, vượt trội so với con chip U dòng chip tiết kiệm điện trên à, XPS 9370, cụ thể là Core i7 8550U với 4 nhân và 8 luồng, xung nhịp 1.8 đến 4.0 GHz, card on Intel UHD Graphics 620. Sức mạnh của 9570 là vượt trội hoàn hảo so với 9370. Nếu đánh giá là 9570 có điểm hiệu năng sử dụng mọi tác vụ văn phòng lẫn đồ họa multimedia chuyên nghiệp là 10 điểm thì với 9370 này mình chỉ cho 4 điểm trên 10 mà thôi. Với các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng mở Chrome, duyệt web Facebook, YouTube, đọc ờ, loát bản vẽ thiết kế 2D, Photoshop, Illustrator, AutoCAD thì ờ, cả hai máy đều tương đương nhau. Vì tác vụ nhẹ nhàng thì hai máy khá là tương đồng. Chỉ khi mà làm tác vụ nặng, ví dụ là cho render Premiere thì CPU và GPU của 9570 mới thể hiện sức mạnh vượt trội. Cùng là Project Premiere Test quen thuộc thì 9570 chỉ mất có 9 phút 46 giây để hoàn thành. Trong khi đó thì 9370 uh, ờ, phải mất đến 21 phút 52 giây để hoàn thành. Đó là render video Full HD gần 9 phút. Uh, nếu video mà 30 phút thì chắc là tốc độ render của hai máy còn chênh lệch nhau cấp số cộng. Tất nhiên là render video nhẹ nhàng à, để xử lý post Facebook thì chỉ mất 1 đến 2 phút tốc độ xử lý của 9370 cũng không thua kém quá nhiều 9570. Lý giải cho điều này thì cũng dễ hiểu thôi. 9570 có VGA rời, kèm theo đó là chip H với mức độ tiêu thụ điện năng TDP là 45W. Trong khi đó thì 9370 TDP chỉ là 15W. Chưa kể là 9570 với hai quạt tỏa nhiệt rất to, còn 9370 cũng có hai quạt nhưng hai quạt đó thì lại rất là bé. Phần tiếp theo mà mình xét đến đó là về các cổng kết nối. Nếu như XPS 9370 đã bị lược bỏ cổng kết nối tới mức tối giản khi chúng ta chỉ còn cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3, jack audio 3.5 thay thể micro SD thì XPS 9570 lại có đầy đủ tất cả các cổng kết nối ở thời điểm hiện tại và cả tương lai. Máy có thêm cả cổng USB 3.0, thay thế SD, cổng HDMI. Rõ ràng là thiên về công việc multimedia thì sẽ ưu tiên 957 hơn vì đủ cổng kết nối sẽ rất hữu ích cho công việc. Xét đến phần pin, nếu như 9370 chỉ được trang bị 52 hoặc 60W thì 9570 lại được trang bị viên pin tới 97W. Tuy nhiên, màn hình 9370 là 13 inch nên sẽ không ngốn pin như màn hình 15 inch của 9570. Do đó mà tổng thể thời gian sử dụng thực tế thì cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Cả hai máy đều có thể sử dụng hỗn hợp các tác vụ làm việc trọn vẹn 8 tiếng đi làm. Màn hình của cả hai chiếc máy đều là màn hình Infinity S siêu mỏng, hình ảnh hiển thị rất sắc nét và chân thực. Một lưu ý là phiên bản XPS thì bản Full HD cũng có chất lượng gần như là tương đồng với bản màn hình 4K. Do đó mà nếu các bạn à, thích tính năng có cảm ứng thì nên chọn màn hình 4K, còn nếu không chỉ cần chọn bản Full HD là mình thấy ok rồi. Sau đây thì mình sẽ mở một video 4K test cho các bạn cùng nhau xem và cảm nhận về hai màn hình của hai chiếc máy này nhé. thể về thiết kế của hai chiếc máy này thì mình đánh giá là khá là tương đồng với nhau đều là khung vỏ máy bằng nhôm uh, nắp máy bằng chất liệu kính phần chiếu nghỉ là sợi carbon nhám không bám mồ hôi vân tay phía trước cả hai máy vẫn là logo Dell ở chính giữa là điểm nhấn khay tản nhiệt của hai máy được đặt ở phía sau lưng ẩn dưới phần bàn lề của máy rất là tinh tế máy 9370 rất là mỏng và nhẹ so với máy 9570 cụ thể với cân nặng thì 9370 chỉ nặng có 1,21 kg trong khi đó thì 9570 lặng tới 2 kg. Cả hai máy đều cho cảm giác cầm máy rất là đầm và chắc chắn, không hề có sự ọt ẹt một chút nào cả. Mặc dù là XPS 9570 có màn hình 15 inch, thiết kế to hơn, nhưng mà bàn phím và touchpad của 9570 ở được bê y nguyên từ XPS 9370 lên. Do đó mà về chất lượng bàn phím và touchpad của cả hai máy thì tương đương y hệt với nhau. Kể cả layout phím cũng giống y hệt nhau luôn. Về phần loa thì loa của 9370 được đặt ở hai cạnh bên của máy, còn với 9570 thì hai loa lại đặt ở phía lóc lưng máy. Âm thanh hướng về hai cạnh bên chứ không phải là hướng trực tiếp tới người dùng nên âm thanh chỉ ở chất lượng khá. 9570 thì sẽ có âm thanh to hơn một chút so với 9370 vì âm thanh của 9570 sẽ đập xuống bàn và vang lên. À, mình cũng sẽ mở thử một bài hát cho các bạn nghe và tự cảm nhận về âm thanh của hai chiếc máy này nhé. cạnh các tính năng trên thì cả hai chiếc máy này đều có cảm biến mở khóa bằng vân tay fingerprint khá là tiện lợi. XPS 9370 thì có thêm mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello, còn à, XPS 9570 phiên bản mình đang có thì lại không có cái tính năng này. Tổng kết lại, ờ, với các bạn xác định rõ nhu cầu của mình chỉ làm việc với các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng, thi thoảng mới cần làm multimedia, có chăng thì chỉ sử dụng máy để đọc loát chạy các bản thiết kế, thì XPS 9 370 là một sự lựa chọn hợp lý vì máy rất là nhỏ, gọn nhẹ, tiện di chuyển, đi lại hơn. Còn với các bạn cần một chiếc máy phục vụ cho multimedia chuyên nghiệp, cốt lập trình IT thì chắc chắn rồi, sẽ phải là XPS 9570 mới đủ sức mạnh xử lý tất cả các tác vụ nâng cao đó. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận ở hai chiếc máy này. Các bạn còn có câu hỏi thắc mắc gì thì hãy cứ comment để mình tư vấn rõ hơn giúp các bạn nhé. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.